con người sinh ra không quyết định được số phận không quyết định được giàu nghèo nhưng nhất định có khả năng quyết định nhận thức của mình nhận thức là quá trình tiếp thu những thứ xung quanh thông qua suy nghĩ của mình nhận thức của mỗi người là một chiến lược là một kiểu suy nghĩ một người có thành công hay không phần lớn phụ thuộc vào khả năng nhận thức của họ khi bạn chỉ chăm chăm nhìn vào những lợi ích trước mắt thì chắc chắn bạn đã có được nó và đang đánh mất đi những điều to lớn hơn đằng sau nó bạn sẽ trở nên tầm thường so với những người làm việc có kế hoạch có dự tính cho một chặng đường dài vậy nhận thức phải ở mức độ nào mới gọi là không tầm thường cấp độ cao nhất của nhận thức cuộc sống là gì đừng quên xem hết video ngày hôm nay trên thực tế mọi sự diễn ra trên thế giới này đều là vì lợi ích bản chất con người chính là thích của cải không có gì sai nhưng nếu trong mắt của một người lợi ích là trên hết chỉ có tiền trước mắt mà quên đi kế hoạch dài hạn thì chúc mừng bạn vì thất bại sẽ sớm tìm đến bạn trong một ngày không xa thời nhà thanh ở trung quốc có một đại thần tên là ông đồng hòa ông ta lúc đó làm quan đến chức bộ hộ thượng thư công bộ quân cơ đại thần, kiêm tổng lý các quốc sự vụ nha môn. Sống trải qua hai đời vua, đồng trị và quang tự. Trong một lần điều tra phát hiện được trong cung có người nhận hối lộ. Sau khi báo tin, đã khiến vua quang tự nổi giận đùng đùng, yêu cầu điều tra kỹ lưỡng. Nhưng sự việc điều tra sau đó buộc phải ngừng lại, vì từ Hy Thái Hậu cũng có chia một phần lợi ích từ việc hối lộ này. Vào thời điểm sinh tử của nhà Thanh, vị vua đứng đầu nhà Thanh chẳng những không ra sức cứu nước mà chỉ coi trọng vinh hoa phú quý, tiền bạc, của cải. Vậy nên sụp đổ là chuyện đương nhiên. Thời nhà Đông Hán, đồng chắc hỗn loạn, viên thiệu ở Bắc Hà hùng mạnh. Cơ hội lớn nhất để cạnh tranh để dập đoạn thống nhất nhà Đông Hán là khi đánh bại đồng trác, phá được thành Lạc Dương. Viên thiệu tập hợp 18 hoàng tử tạo cuộc nổi loạn chống lại đồng trác. Viên thiệu thời điểm đó đã là hội minh của một số thế lực muốn khởi binh chống Đồng Trác, trong đó có Tào Tháo. Sau khi Đồng Trác bị Tôn Kiên truy sát, phải bỏ thành Lạc Dương chạy về Trường An. Thành công gần như đã ở trước mắt, nhưng chư hầu của Viên Thiệu không những không truy kích mà còn chần chừ án binh bất động. Tào Tháo lúc đó trong hội minh đã hăng hái ra quân, nhưng do lo lắng sẽ mất nhiều nguồn lượng của cải và quân lương nuôi binh mã, nên Viên Thiệu chỉ cấp cho Tào Tháo mấy ngàn quân. Đồng Trác lúc này ở thành Trường An đã có phòng bị, mang quân mai phục đánh Tào. Quân Tào Tháo một lần nữa không được chi viện, lập tức đại bại. Tào Tháo may mắn sống sót trở về, thấy viên thiệu không đủ khả năng chống Đồng Trác, bèn tự mình rút quân về Đông Quận. Ngay sau đó, các chư hầu khác cũng lục đục mâu thuẫn với nhau. Điều này khiến liên minh đánh Đồng Trác sớm tàn rã. Tào Tháo đã tỏ thái độ cười nhạo viên thiệu, đầu óc ngu muội, không có trí tiến thủ, lo lắng lợi ích nhỏ trước mắt mà quên đi đại nghiệp to lớn, nhất định sẽ phải trả giá cho sự thiển cận của mình. Chắc chắn trong vòng 10 năm, viên thiệu nhất định phải chịu cái kết thất bại. Kết quả cuối cùng sau khi đánh thắng trận quan độ, Tào Tháo đã trở thành người thống nhất phương Bắc. Những người thất bại thường là những người chỉ chăm chăm ham muốn những lợi ích nhỏ trước mắt. Người thành công sẽ ở một vị trí cao hơn, xem xét phương hướng với tầm nhìn xa trông rộng – và hoạch định được chiến lược phát triển. Có những người chỉ thích làm việc nhỏ nên định mệnh sẽ không bao giờ an bài được cho họ những thành công lớn. Cho dù có an bài thì cũng sẽ không đạt được. Một doanh nhân giàu có từng chia sẻ, cấp thấp nhất chính là thích hợp cho những người muốn làm theo giờ, thích trả lương theo ngày, sẽ thích hợp làm bán thời gian nếu muốn nhận lương hàng tháng. Kiên nhẫn để nhận thu nhập hàng năm trên cơ sở hàng năm thích hợp cho những nhà quản lý chuyên nghiệp. Những người có kiên nhẫn chờ đợi từ 3 đến 5 năm rất thích hợp làm nhà đầu tư. Còn người nhìn một vấn đề bằng con mắt của cả đời người mới phù hợp để trở thành doanh nhân. Cuộc sống giống như trôi một bàn cờ, càng nhìn xa thì đi được càng xa. Người có khả năng nhìn xa mới chính là người đi nước cờ cuối cùng giành chiến thắng. Thời nhà Tống có một vị quan triều đình tên là Trương Vịnh làm quan tại quận Trùng Dương. Nơi đây nổi tiếng với nghề trồng trà và những người dân đã nhiều đời sinh sống bằng nghề này. Trà tại thời điểm đó, nghề trồng trà không chỉ rất cần thiết mà những người buôn trà còn có rất nhiều cơ hội để trục lợi. Lúc này, triều đình đang đứng trước khó khăn thiếu lương thực. Quốc khố ngày một vơi dần đi. Rất nhiều quan lại triều đình đề lên ý kiến phát triển ngành trồng trà. Tuy nhiên, dưới mắt nhìn của Trung Vịnh, nghề trồng trà và buôn bán trà hàng loạt ở nhiều nơi như thế này sẽ nhanh chóng đạt tới đỉnh điểm, chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu. Vì vậy, ông đã ra lệnh cho người dân quận Trùng Dương trồng cây dâu tằm để thay thế. Người dân địa phương phản nàn và mắng ông rất nhiều vì cho rằng đây là việc làm vô nghĩa, làm khó người dân, trong khi nghề trồng và sản xuất trà đã theo họ rất nhiều đời. Tuy nhiên, sau 2 năm, khi trà ở những nơi khác quá nhiều và giá trị trở nên cực kỳ thấp, người dân bị cắt đứt ghế sinh nhai thì những cây dâu tằm ở huyện Trùng Dương bắt đầu phát triển mạnh. Kết hợp với nghề nuôi tằm của người dân, sản lượng hàng năm lên tới hàng triệu tấn, ngày càng phát triển mạnh. Sau khi Trường Vịnh rời Trùng Dương, người dân địa phương đã vô cùng nhiệt thành cảm ơn lòng tốt của ông. Cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì trước đó đã trách lầm ông. Trương Vịnh sau đó nhờ năng lực chính trị và tài nhìn xa trông rộng của mình đã trở thành người đứng đầu bộ lễ, nổi tiếng là một quan thanh liêm và kiệt xuất dưới triều đại nhà Tống. Người xưa lý giải, viễn kiến hơn người mới chính là trí. Viễn kiến ở đây là năng lực nhìn xa vào tương lai để có thể lập kế hoạch cho một việc nào đó. Hơn nữa, lúc gặp hiểm nguy, cái gọi là nhà thông thái chính là phải có khả năng nhận thức trước mọi người những gì sẽ xảy ra, đoán trước được tình huống để đưa ra những quyết định đi trước sự kiện. Triển khai càng sớm càng tốt, rút lui sớm cũng có thể tránh được tai họa. Dưới chiều vua triệu húc vị vua thứ sáu nhà Bắc Tống. Lối vào từ cổng thành đến hoàng cung, đường xây dựng khá hẹp. Rất nhiều lần triều thần và binh lính muốn mở rộng để thuận tiện cho đi lại. Thế nhưng vua Triệu Húc tin rằng kích thước của cổng và con đường đã được xác định bởi Thái Tổ Hoàng đế. Người có tầm nhìn xa có thể đã dự đoán trước điều gì nên đã từ chối việc trùng tu xây dựng lại. Thế nhưng sau đó họ đã cãi lệnh vua và có ý định mở rộng vào lúc nửa đêm. Đúng lúc này, phiến quân ngoài thành đã chuẩn bị tấn công vào. May mắn thay, một cụ lính canh cửa đã ngăn chặn việc làm này. Do bề rộng quá hẹp của con đường đã ngăn chặn được phiến quân tấn công, không gây ra thảm họa. Tống Thần Tông không khỏi bất ngờ và nể phục. Hóa ra, khi Thái Tổ thiết kế cổng vào 100 năm trước, đã nghĩ tới ngày hôm nay. Một người khôn ngoan, dù là nam hay nữ cũng không phân biệt, đều có thể nhìn xa, lên kế hoạch trước cho tương lai. Để chiến thắng trong cuộc sống hiện tại giống như một trò chơi là quan tâm chi tiết. Nhìn thấy rõ chi tiết nhưng nhất định phải từ chi tiết đó nắm bắt được tình hình chung. Nói về nắm bắt thời thế không thể không nhắc đến Hồ Tuyết Nham. Từ kẻ đổ nước tiểu trở thành thương nhân giàu có nhất triều đại nhà Thanh. Sự nghiệp của Hồ Tuyết Nham được lịch sử miêu tả như một huyền thoại. Trong thời điểm sử dụng quân đội triều đình để chống lại Tân Cương vào cuối triều nhà Thanh – triều đình có nhu cầu cấp thiết về nguồn cung cấp quân sự. Khi đó, Tả Tông Đường, tên tự là Quý Cao, được biết tới là một nhân vật lịch sử, một vị quan, một vị danh tướng kiệt xuất cuối đời nhà Thanh. Ông là người chỉ huy đội quân lần này. Khi quân doanh đang đứng trước tình trạng không kịp tiếp ứng lương thực, thậm chí có trường hợp binh lính chết đói. Về Hồ Tuyết Nham, sau khi phấn đấu mở được một ngân hiệu riêng thì ông không chỉ nổi tiếng kinh doanh giỏi mà trong tất cả mọi việc Ông luôn nghĩ cho người khác trước tiên, sau đó mới nghĩ đến bản thân. Nhờ đó mà hồ Tuyết Nham kết giao vô cùng rộng, có nhiều bằng hữu tâm giao sinh tử có nhau. Trước tình hình quân đội của Tả Tông Đường gặp biến cố, Hồ Tuyết Nham lắm lấy cơ hội, không tốn kém một xu. Nhờ mối quan hệ của mình mà quyên góp được 100.000 tấn lương thực trong 3 ngày, giúp đội quân giải quyết những nhu cầu quân lương cấp thiết. Nhờ đó nhận được sự tin tưởng của Tả Tông Đường khi nhà tổ hậu đồ ở huyện Vạn Vinh cần mua vật tư xây dựng, việc trung chuyển và mua mọi thứ đã được giao cho Hồ Tuyết Nham. Sự hỗn loạn vào cuối triều đại nhà Thanh cộng với việc triều đình thường xuyên phải sử dụng quân đội đã tạo điều kiện cho Hồ Tuyết Nham kiếm được không ít. Gia sản ngày một chất cao như núi, nhanh chóng sở hữu khối tài sản không thua gì ngân khố quốc gia. Hồ Tuyết Nham là một minh chứng cho sự nắm bắt chính xác của một người về các sự kiện lớn. Thời thế tạo anh hùng, hướng theo chiều của sự kiện – để không phải mất quá nhiều sức lực của bản thân. Chỉ có cách này mới có thể nhanh chóng tạo nên những bước ngoặt lớn, thay đổi cuộc sống của chính mình. Tận dụng xu thế phát triển là bước đệm để tạo bệ phóng cho bản thân. Trong tầm quốc diễn nghĩa, Tôn Quyền từng ngỏ ý muốn gả em gái Tôn Thượng Hương của mình cho Lưu Bị, yêu cầu ông ta đến Đông Ngô để cử hành hôn lễ. Tôn Quyền ra hại sách này với mục đích bắt giữ Lưu Bị để đổi lấy Kinh Châu. Nhưng sau khi Lưu Bị tới Đông Ngô đã ra lệnh cho Lưu Tuấn và binh lính của mình tiến vào thành, diễn một màn đám cưới thật hoành tráng và ồn ào, khiến cuộc liên hôn này trở thành tâm điểm của người dân trong thành. Tôn quyền không còn cách nào khác ngoài việc biến hôn sự giả thành thật, thực sự gả em gái cho Lưu Bị. Cuối cùng, Lưu Bị vừa lấy được vợ, vừa giữ được Kinh Châu. Đúng là đợi gió đến còn hơn đuổi theo gió. Dưới đà của xu hướng, vấn đề khó khăn đến đâu cũng không đáng nói. Binh pháp tôn tử cũng từng có ý rằng đánh trận cũng như việc đặt hòn đá lên đỉnh núi, dốc của chính ngọn núi sẽ tạo thành sức mạnh. Hòn đá sẽ liên tục lăn xuống không thể cản phá, cũng không thể dừng lại. Những người thực sự mạnh chính là những người biết sử dụng động lượng để làm tăng khả năng của bản thân. Nhiều việc chỉ dựa vào sức mình thì khó có thể đạt được đến đỉnh cao nhất. Học cách khai thác sức mạnh của thời thế nhất định có thể vượt qua cả năng lực của cá nhân. Thời thế cộng sự nỗ lực để nhận được kết quả gấp đôi – hoặc gấp nhiều lần hơn nữa. Trong biên niên sử Xuân Thu của nước Lỗ, viết về giai đoạn từ năm 722 trước Công Nguyên đến năm 481 trước Công Nguyên, tức từ năm Lỗ Ẩn Công năm thứ nhất đến Lỗ Ai Công năm thứ 14, cũng từng viết rằng sự thành công của bất kỳ việc gì cũng sẽ phải nhờ vào việc nhìn xa trông rộng. Những người chỉ tập trung lợi ích trước mắt, cả đời cũng không thể có được thành công lớn. Cuộc sống quý giá nhất chính là khi bạn nhìn vào những điều nhỏ bé, lập tức mô hình lớn của cuộc sống hình thành. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên chia sẻ đến bạn bè và người thân của mình. Chào tạm biệt mọi người, mong bình an luôn đến với các bạn.